Vâng, xin được nồng nhiệt và chào đón quý khách hàng đã đến với kênh bán hàng của ô tô Kiên Anh Và ngày hôm nay ô tô Kiên Anh lại tiếp tục truyền tải đến cho quý vị một cái sản phẩm mới mà chúng tôi cũng vừa mới mua về Đó chính là chiếc xe Isuzu Chopper sản xuất cuối năm 2001 Bản nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, bản nhập Nhật Cho một chiếc xe hai cầu, động cơ mạnh mẽ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 Isuzu đến từ thương hiệu của Nhật Bản và nó cũng được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản luôn. Với sản phẩm này chúng tôi cam kết với quý vị là máy gầm đại chất luôn quý vị nhé, đi cực sướng luôn. Xe chạy rất là đầm và chắc chắn đặc biệt nữa là sở hữu khối động cơ cực kỳ là mạnh mẽ cho nên có thể vượt mọi địa hình luôn. Quý vị là fan hâm mộ của cái dòng xe này. À, chúng ta mua về chúng ta đi ờ, rừng, uh, đi công trường đi công trình hay chúng ta đi khai thác mỏ rất là hợp lý luôn quý vị nhá đấy đằng sau có một cái khoang chứa đồ hay là chúng ta đựng tiền hay là có rất nhiều các cái công dụng của cái thùng ở đằng sau quý vị nhá đây là một chiếc xe chở tiền được thanh lý từ ngân hàng nông nghiệp ra đấy cho nên là hiện tại chiếc xe này còn rất là chất luôn và giá thì lại cực kỳ là sốc cho một chiếc xe rất là hầm hố quý vị nhá hai cầu gầm cao, máy thoáng, vượt mọi địa hình luôn Chúng tôi đang giao bán chiếc xe này chỉ với giá là 85 triệu đồng Rất là rẻ quý vị Một chiếc xe có thể nói là cực rẻ luôn Nhưng mà đảm bảo về chất lượng luôn quý vị nhé Chúng tôi cam kết về chất lượng cho quý khách hàng luôn Máy gầm đại chất luôn Hai cầu vẫn hoạt động bình thường Và động cơ thì rất là êm Chạy cực bốc Xe này chạy cực sướng luôn quý vị nhá à, Chúng ta mua về chúng ta có thể uh,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 Đấy. Chiếc xe này chiếc xe của ngân hàng nông nghiệp uh, ở uh, gần chỗ tôi thôi Đấy, thanh lý ra và đã có một à, cán bộ trong ngành ngân hàng người ta mua được và nay bán lại cho chúng tôi đã xuất hóa đơn ra tên tư nhân rồi quý vị nhá đấy chủ thì ở ngay gần nhà tôi thôi đấy và quý vị và các bạn quan tâm thì hãy à, nhanh tay nhấc máy để gọi điện cho tôi sở hữu chiếc xe này thưa quý vị và bây giờ xin phép quý vị tôi đi một vòng quanh xe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 chúng ta mua về tí nữa đi vào cái khoang nội thất của nó thì tôi giới thiệu thật kỹ về cái công năng của chiếc xe này quý vị nhá giá thì cực kỳ là hấp dẫn chỉ có 85 triệu chúng ta đã sử dụng được chiếc xe này rồi 5 chỗ ngồi bình thường và lại còn có một cái khoang chở đồ phía sau được bọc thép hẳn hoi quý vị nhá đấy được bọc thép hẳn hoi cho nên là chúng ta chở ờ, đồ hay chúng ta chở rất là nhiều ờ, thứ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 và bóng và khớp khít không có dấu hiệu gì của sự hen ố hay là bị bạc màu đâu quý vị đây cái đèn pha phía trước bên phụ này cũng còn khá trong Đấy, không có dấu hiệu gì của sự hen ố và hay bị bạc màu hay bị nứt vỡ gì đâu quý vị nhé Đấy, và chính giữa là cái mặt ga lăng của nó kèm theo à, cái biểu tượng Isuzu một thương hiệu ô tô nổi tiếng của Nhật Bản với các động cơ của Isuzu thì bao giờ cũng vậy hàng đầu là tiết kiệm và bền bỉ quý vị nhá Đấy, và đây là cái mặt à, Đèn pha phía trước bên lái thì quý vị cũng còn rất là trong luôn Không có dấu hiệu gì của sự hoen ố Ba đờ sốc thì không có dấu hiệu gì của sự nứt vỡ hay đắp mặt ít nhiều đây đâu quý vị nhá Cái đèn gầm phía dưới đây Chúng ta thấy cũng còn rất sáng luôn Giúp chúng ta vận hành vào ban đêm một cách dễ dàng luôn Thân vỏ thì không phải nói rồi đây Tôi quay cận cảnh chiếc xe này để quý vị và các bạn theo dõi Chúng ta thấy một chiếc xe như là xe ừ, à, bảo vệ tổng thống Mỹ Đấy. Là một chiếc xe đặc dụng thân vỏ thì cực kỳ là dày luôn nó lại là bản nhập khẩu nữa cái tiêu chuẩn của Nhật Bản thì bao giờ cũng rất là khắt khe luôn Đấy. không một vết mọt mục nha quý vị nhá mà giá thì chỉ bằng chiếc xe máy thôi quý vị đấy mà chúng ta đã sử dụng chiếc xe này rồi chiếc xe này mà anh em chúng ta đi vùng sâu vùng sau xa vượt suối sâu rồi đào cao thì tuyệt vời luôn quý vị đấy chúng ta thấy đây khung gầm của nó đây đấy cái mặt la răng này vẫn là mặt la xịn theo xe của nhá đây khung gầm từ các con ốc của nó đây chúng ta thấy nó vẫn còn xanh lét luôn quý vị nhá và sáng trưng luôn không có dấu hiệu gì của sự mọt mộc keo phủ sần của nhà sản xuất đây chúng ta thấy vẫn còn dày bịch luôn quý vị nhá đây các con ốc chân máy của nó đây vẫn còn vàng ươm luôn quý vị đây thân vỏ thì tôi quay cận cảnh này quay từ phía bên sườn xe bên phải này Đấy, chúng ta thấy không có một vết gợn Điều đó chứng tỏ chiếc xe này không có dấu hiệu gì của sự đắp ma tiết đây Ống bồ của nó vẫn còn sáng trưng đây Khoang lốp đây Xe đặc dụng một quý vị rất dày luôn Xe bọc thép luôn Lốp của nó thì còn tương đối còn đến 70% Đấy. Mặt la răng của nó đây Cái đèn hậu phía sau đây Đấy, Chúng ta thấy quay cận cái cảnh từ phía sau đây Chúng ta thấy là nước sơn của nó còn khá đẹp Màu này cũng là một trong những màu đẹp của cái dòng xe này Quý vị nhá Lốp treo đây chúng ta thấy Cận cảnh từ phía sau Chúng ta thấy khá đẹp Giá chỉ 85 triệu Biển 059, 07598 Biển khá đẹp luôn Đấy. Đây Đấy Các góc quay từ phía sau bên phụ đây Chúng ta thấy cũng rất là đẹp luôn ba đầu sốc phía sau đây Đấy. Đây cái lốp sau này cũng còn được 70% Đây khoang lỗ của nó đây Sắt xi thì vẫn còn xanh lét luôn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 ba đợt sốc phía trước, bốn khoang lốp, bốn quả lốp và bốn cái mặt la răng. Còn bây giờ xin phép quý vị trước khi đi vào nội thất bên trong thì tôi lại lướt qua một chút cái hình dáng bên ngoài quý vị nhá. Có thật kỹ cho vậy, như vậy thì cũng là để à, quý vị xem thật kỹ sau đó chúng ta đánh giá được chất lượng của chiếc xe này và có thể gọi điện ngay cho tôi được rồi và khi đến xem thì chúng ta cũng đỡ mất thời gian quý vị đúng như miêu tả nếu sai so với miêu tả thì chúng tôi có thể uh, hoàn nhận lại tiền và hoàn lại à, hoàn lại tiền và nhận lại xe và kèm theo tất cả các cái chi phí phát sinh cho quý vị luôn và chúng tôi luôn cam kết bằng văn bản cho quý vị luôn nhé quý vị nhá đấy có như thế nào chúng tôi miêu tả đúng như thật và đấy cũng chính là phương châm làm việc của chúng tôi đấy, khách hàng khi đến với ô tô Kiên Anh thì bao giờ cũng rất là hài lòng và lựa chọn được chiếc xe đúng với tầm tiền đúng với tầm giá và đúng với thực tế đúng với chất lượng nha quý vị nhá Đấy. Và bây giờ xin phép quý vị tôi đi vào cái nội thất bên trong của chiếc xe này. Đây. Đi vào cái nội thất bên trong của chiếc xe này đây, chúng thấy mặt táp lô của nó còn đẹp chưa? Cực kỳ đẹp luôn mặt táp lô còn rất là sần sáng như mới luôn quý vị nhá. Đấy, mặt táp lô của nó đây. Hai cầu nhá quý vị nhá, hai cầu. Đây chúng ta nhìn thấy cái cần số này đây, vẫn còn các con số các dãnh số còn quá là rõ ràng luôn. Đây chúng ta nhìn cái mặt vô lăng này chưa? ấy vẫn còn sáng và sần không bị mòn mờ một chút nào kể cả là các cái khóe vô lăng này cũng vậy chúng ta thấy đấy khóa khiển trần là trần nỉ nha quý vị nhá không có dấu hiệu gì của sự sờn đây hàng ghế thứ nhất đây được bọc một lớp da rất khá dày da cao cấp khá dày và may rất là đầy đạn không có dấu hiệu gì của sự rách vá đâu quý vị nhá các con ốc này chưa một lần mở này các chốt cửa đây chúng ta nhìn thấy còn vàng ươm luôn máy đại chất nha quý vị nhá đây các chốt cửa đây chúng ta thấy vẫn còn vàng ươm luôn chỉ với 85 triệu mà chúng ta sử dụng được một chiếc xe vượt mọi địa hình nha chúng ta chở công nhân công trường công trình hay đi rừng đi dãy ôi ôi hợp lý quá luôn vượt hết các loại chấp hết các loại cung đường hình chữ S Việt Nam này đây các con ốc đây chúng ta thấy sáng trưng keo chỉ thì không nói đến rồi zin 100% nhá xe này thì đừng có nói đến mọt mục quý vị nhá đây này cái keo phủ sần của nhà sản xuất đây này vẫn còn zin luôn hộp bu lê này này bệ bệ bước đầy đủ hết hộp bu lê này này chưa bị cắt phá một chút nào luôn quý vị nhá đấy cực kỳ đẹp luôn quý vị đây hàng ghế thứ hai này cũng được may rất là cầu kỳ đấy và đầy đạn không có dấu hiệu gì của xúc rách vá ra là da cao cấp luôn đây cái chốt cửa đây chúng ta nhìn thấy vẫn còn vàng ươm luôn đấy 85 triệu bằng tiền xe máy mà sao vẫn chất thế quý vị đây cái tab bi cửa của nó đây à, chúng ta thấy sần sáng như mới đấy các cái chốt cửa đây các con ốc này còn vàng ươm luôn keo chỉ đây không mất một phân keo sợi chỉ nào đâu khoang lốp này. đấy số khung số máy này quá rõ ràng luôn khoang lốp đây, đấy chúng ta thấy là như vậy quá đẹp cho một chiếc xe và bây giờ chúng ta chuyển à, các cái góc quay từ phía bên lái để truyền tải đến cho quý vị luôn đấy, chúng ta nhìn thấy cái mặt vô lăng của nó kia sáng chưa tablo lô tapi rồi hệ thống điều khiển à, điện tử nha quý vị nhá đây này hệ thống điều khiển điện tử đây này mở cốp sau bằng điện này quý vị này đấy đấy ghế da này cực đẹp luôn chốt cửa này Úi dồi ôi, vẫn còn vàng ươm các con ốc này chưa mở đâu đấy, cam kết quý vị là không đâm đụng không ngập nước đây đấy cửa kính bốn kính điện gương điện đấy, cái tabi cửa lái đây chúng ta thấy còn rất là sần kể cả phần phía dưới này đây các con ốc này đây vàng ươm luôn keo chỉ của cánh lái đây quý vị rất là chất lượng luôn Chỉ với 85 triệu chúng ta đã sở hữu chiếc xe này Gọi điện ngay cho tôi 0975 686 232 để sở hữu chiếc xe này đây, Chốt cửa phía sau của nó đây Táp đi cửa đây Rất là sáng luôn quý vị nhá Đấy, đây Chúng ta thấy chưa Rất là đẹp luôn Keo chỉ của nó đây Không mất một phân keo sợi chỉ nào đâu quý vị nhá Đấy Bồ này vẫn còn sáng trưng này Đấy, ống bồ này, sáng choang này Đấy mọt thì không bao giờ xe này không có mọt nó gọi là xe bọc thép đây và bây giờ chúng tôi quay đến cái phần uh, rất là hữu ích của chiếc xe này nhá quý vị nhá đây tất cả được bọc thép hết quý vị nhá đấy được bọc thép hết rồi một phần rất là hữu ích của chiếc xe này nhá quý vị đó chính là à, đây đấy chúng ta chở các kiểu ở đây được luôn nhá quý vị nhá tha hồ chở tiền chở đồ hay là các cái vật dụng mà chúng ta cảm thấy nó cần thiết và điều đặc biệt khi chở ở trong cái thùng này thì đặc biệt an toàn nha được bọc thép này đấy hệ thống báo chống cháy này đầy đủ hết quý vị nhá đấy chở được rất nhiều đồ rất nhiều thứ luôn rất là tiện dụng luôn quý vị đấy và tôi đã giới thiệu thật kỹ cho quý vị về cái hình nội thất bên trong cũng như cái hình dáng bên ngoài của chiếc xe này để quý vị và các bạn theo dõi Kính thưa quý vị, vừa rồi thì tôi đã truyền tải đến cho quý vị thật kỹ cái hình dáng bên ngoài cũng như là cái nội thất bên trong của chiếc xe này để quý vị và các bạn theo dõi à, Còn bây giờ xin phép quý vị tôi đi vào cái phần linh hồn của chiếc xe này Đó chính là phần động cơ nha quý vị nhá Đây chúng ta nhìn thấy tắp lô của nó đẹp như này Đấy, tắp bi còn mới như này mà ghế đây ghế da cao cấp đây may rất là đều đặn và không có dấu hiệu gì của sự rách vá đâu quý vị nhá đây vô lăng của nó đây đây các cái khóe vô lăng này chúng ta thấy không bị rách và không bị mòn màu chút nào cần số của nó đây quý vị các con số các dãnh số của rõ ràng luôn cầu thì hầu như không sử dụng đến quý vị nhá đấy âm thanh đài điện đầy đủ hết và bây giờ tôi nổ máy thưa quý vị ấy rồi máy nổ ngồi trong xe còn không nghe được tiếng máy nổ luôn quý vị nhá đây đồng hồ tua máy nó chỉ nằm đến 8 đến 900 vòng trên một phút một mức độ quá đạt chuẩn luôn ta bê cửa của nó đây đấy sáng trưng hết quý vị nhá đấy còn bây giờ thì tôi sẽ đi vào cái phần động cơ của chiếc xe này để giới thiệu đến cho quý vị đây ấy máy của nó đây quý vị máy còn rất là sáng luôn và không có dấu hiệu gì của sự uh, máy rất là khô ráo nhé không có dầu mỡ gì đâu quý vị nhá đấy đây các lỗ bấm đây đây còn tròn xe đây lỗ bấm đây tròn xe đây các cái lỗ tròn xe đây lỗ này cũng vậy đấy tròn xe hết không có dấu hiệu gì của sự đâm đụng đâu hai bên má của nó rằng phía trước của nó đây quý vị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 tôi còn bây giờ xin trước khi đi và kết thúc nội kết thúc video giới thiệu xe này thì tôi lướt qua một chút cái ờ, hình dáng bên ngoài và một chút cái nội thất bên trong để xin phép quý vị chúng tôi được uh, kết thúc video giới thiệu xe này ở đây quý vị nhá đây một chiếc xe còn rất là chất lượng luôn máy đang nổ quý vị nhá máy nổ cực ngon luôn đi cực bốc luôn gầm thì cực kỳ là chắc chắn không một tiếng kêu nhá quý vị nhá đây điều hòa mát lạnh luôn đây tablo của nó đây chúng ta thấy đây hàng ghế thứ nhất đây quá đẹp luôn chốt cửa và ngươm đây cái tắp đi cửa của nó này sáng trưng quý vị nhá đấy keo chỉ thì không nói đến rồi đây các con ốc này vẫn còn vàng ươm luôn quý vị nhá đấy tắp đi, đi cửa sau này như vậy đấy 85 triệu mà sao nó còn đẹp thế quý vị đây chốt cửa đây vàng ươm luôn đây ghế của nó đây đấy và đặc biệt nữa nó có cái thùng đựng đồ phía sau rất là an toàn quý vị nhá được bọc thép đấy hệ thống báo cháy đầy đủ hết đây tắp đi cửa lái đây quý vị đây các cái phím bấm kính đây còn sáng choang nhựa còn rất là tươi luôn đấy quý vị đây cái con ốc này vẫn còn vàng ươm luôn chốt cửa này vậy vàng ươm luôn quý vị nhá đấy tắp đi cửa sau đây hàng ghế thứ hai đây mày rất là đẹp luôn 5 chỗ ngồi kèm theo một cái thùng phía sau xe này là xe chở tiền quý vị nhá đã được thanh lý và xuất hóa đơn ra tên tư nhân rồi đó